بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا من تبع دعاء خبرها في التقديم والتأخير ويجوز في خبر هذه الأيام បាទអូគេគេមកតាមទៅណាទៅណាអូយមែនអូខេអត់จึงให้บังกายอักกามอิสมิฮะวะคาบาริฮะฟิตักตีมวะตักคีร ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها نحو wa kan haqqan alaina nasrul mu'minin wa qauli syair falaysa sawa'an alimun wa jahulu chừng làm ni tế bài hukum isim kana tan khabar kana taqdim tan takhid như to talau tan như to hatai như cái isim kana nó là biến như to chấm cơ tạm khabar kana biến như to chấm cơ giờ bơ to hatai giờ bơ chừng bây giờ chu du fi khabar hadhihi al af'al af'al ni af'al kia kana wa akhawatiha ini wa fi khabar hadhil af'al ay kana wa akhawatuha ay yatawassat wa fa'il yatawassat ay yatawassat khabar nah ay yatawassat hmm, yatawassat hakik yatawassat ah yatawassat al khabar ah bainaha ha ha lai ni ni bainaha wa nasmiha maknanya dan yuto harus khabar yuto to di antara to jemka eh, eh ke yuto jemka ke eh, fi'il dan isim oh tahu nggak misal senang pan asal jelek kana ya jelek kana zaitun kana zaitun najihan jadi ini maknanya asal yuna kana zaitun najihan We need can like wa yajuzu fi khabar hadhihi al-af'al af'al kana wa akhawatuha ni ay yatawassat khabar yatawassat bainaha wa bain ismiha. Tegaknya ni kana qana chỉ hắn zaitun. Ah, okay. Này, ngạ misal tuần cho bái. Kana na chỉ hắn zaitun. Bok ni khabar ni. Yajuzu fi khabar hadhihi af'al yatawassat ni yatawassat sat baina ismiha baina kana và ismiha chừng giờ tao sat vào cái kana najihan zaitun hắn dày tôn ní con ní con po po tan cái này bây giờ chú phi khabar hazil Afad ai giờ tao sat khabar đi giờ tao to tọ trong cớ từ antara kana tan ism kana oh. Qala Allah Ta'ala wa kana haq haqqan wa kana haqqan alaina alaina nasrul mu'minin à. wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin bỏ cái à, khabar kana này khabar kana chứ này này haqqan này này này này vậy ta kan ismuha ismu kana chừng nasro đi isem kana hot an khabar bờ chừng giao cái cái na chỉ chỉ han cái này tờ chấm cơ tờ tại ta kana ta isem kana học con này gầy khabar kana như thọ chấm cơ tại antara kana ta isem kana giờ là cái cái một cái cốt án thì lại và kana và kana nasro na và kana nasro và kana nasro kia na và kana alaina à. Ah, wakana alaina. Oke, okay, wakana alaina nasru haqqan manan takdim nan asal yo na. Tapi ini ialah uh, ya juzu fi khabar hazil af'an ay yatawassat khabar yatawassat bainaha baina kana wa baina ismiha. Ini bahwa ni kana najihan zaitun. Ini khabar ini ya tawassat baina kana wa baina ismiha. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haqqan ya tawassat ni to jemkah di antara kana dan isim kana. Wa qaulis sa'id falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Nih. Falaisa falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Này alimun nih jeng boh boh khabar laisa ke? Sawa'an ini. sawa ane khabar laisa chừng giờ ta wasat baina kana wa akhawatiha wa baina isim này giờ này chừng ní sawa nó như to ta antara laisa không kìa ni tak to je tawassat ni je le tawassat khabar ya choose nah ya choose okay Tisa titua wa yajuzu ayyataqaddam akhbaruhun. Akhbaruhun ini akhbaru kana wa akhwatiha ini. Ya Alaihin ala kana wa akhwatiha illa laisa wa tama kakaulika aliman kana zaitun. Bini kanla yajuz harus khabar nan khabar kana wa akhwatiha nan nyutoke nyutok telau di kana dan isim kana noga họ ờ. Aliman Kana zaitun ca là dày tuần nè nhưng nó asal à, nhưng cái tới lại ca nó dày tuần ni isim kana aliman khabar kana tertib jumlahnya nan nah isim do khabar tetapi bini lah harus tiga lay aliman kana nih aliman aliman pronouns kana zaitun này kana zaitun à, một cái kana zaitun mà nà nhúc aliman ấy chừng cái khabar như này chừng như thọ talau thì kana như thọ thì talau thì isim kana nó cả kana aliman kana zaitun thế vậy taliban kana zaitun taliban kana zaitun ngại yêu em cả không rồi sẽ khen lại chạy trong các cái hậu thì lại ca ná to li bắn dây tuần cơ hậu mà nay khen chạy trong các cái hậu tập tiếp nhau, đi ờ, ờ. xa chạy tập tiếp ca là dây tuần à lì bắn khen nhân cơ hậu thì khen là à lì bắn ca là dây tuần cơ hậu khen tập tìm tập khiết hậu tập tiếp vì ấy con tức là bây giờ chú dù ai ta có tâm akhbaruhun akhbar kana wa akhawatuha alayhin ala ala kana wa akhawatiha illa laysa wa tamaha chừng o, nè nào vậy là laysa chứ lại laysa ô ta học này aliman kana zaitun này nè aliman kana zaitun chừng vậy là laysa tama chừng ồ laysa thì học ek là như này chừng ồ aliman laysa zaitun chừng ồ jumlah này chồng chồng นะยูนันไกตามาเตเลอาลิมันมาตามาไซตุนจึงโอไกชงยาวนี่นี่นี่กาลิมันยาละกันยาว dạ, dạ, à, ni ni jumlahnya kan dia kan dia ni ya ya kan ya laisa okey laisa zaitun aliman ha ini ya ya ini ya Hmm. Nah, laisa zaitun aliman gini ya. Nah, dan nah. Teh, nan pro ya. Chừng cover ca nan ya chú ya ta wasap to jam ka pro ya chú chứ to tao ka ho Jeng jeung ba'du ahkam kana wa akhawatiha ba'du ahkam kana wa akhawatiha Oke, okay. ba'du ahkam kana wa akhawatiha. Ba'du ahkam kana wa akhawatiha. Wali tasarifi hadhil af'ali minal mudhari' والأمر والمستر واسم فاعل ما للماتي من العمل نحو حتى يكونوا مؤمنين قل كونوا هجارة okay. chừng khen lại fiel kana và akhwat tuha nữa nè bắt đầu một tổ rệ cả hấu đầu amar cả hấu đầu master cả hấu đầu isim fa'el cả hấu aman dù dốc cả mà thì gầy ờ u ta ho chỉ gạ ô từ gạo đấy chứ là ca ca kana dày tốn na chỉ hành ok chừng khen bọn này bông phe mà thì cái mà thì motore yakunu yakunu dày tốn na chỉ hành motore có hậu al amr chừng côn na chỉ hàn ok côn na chỉ hàn này phải là mệt này na chỉ hàn khó bật gì à? đó nào isem ờ, nhớ là tặc thiệt anh ta này one master master otha master ka na ya cô no cao nan rồi đấy cao no ca cao no ca na chỉ hàn khairun laka này kaunuka najihan chừng najihan ấy cái khabar kana isim kana kaf này isim kana này và nó najihan khabar kana ok uh, ờ, isim fael isim fael uh, ờ, zaitun kainun isim fa'il kana kainun isim fa'il ini zaitun kainun akhaka ini nih akhaka chừng akhaka này cái khabar khabar kana này khabar kana còn isim kana tầm takdir huwa chừng chừng pin này chỉ khan lại maknanya fi'il kana hakana wa akhwatuha ni fi'il mati ko hau amal gai رفع اسم نصب خبر فعل مضارع có عمل يقع رفع اسم نصب خبر فعل عمل có نصب اسم رفع خبر ها رفع اسم نصب خبر مصدر كده عمل رفع اسم نصب خبر معنى اسم فاعل كده hầu tổng phi đã hầu tổng làm ca enon này nó khó cả Bini yakung la walita sarif hajihil af'al minal mutore, okay, mutore, kahu wal amar wal master was min fael, malil mati minin amal. Yauka amal yauka fi'an mati kai yauk. Yakun kun kaunun kainu ni nyo amal yauka kana kai. Nah? Mutore mana? Nih mutore ya kani? Yakunu nyo amal yauka kana kani? Oh, amal yauka. Amal yauka amal yauka. Ya, nah bu, iya, iya. hatta ya yakunu mu'minin, ya fi'an mutore ya kai. jengwa pun jamaah nih isim kana mukminin khabar kana qul kunu hijaratan kunu nih kia nih fi'il kia ha fi'il amr kunu kun nih ha mufrad kunu jabka qulu kayak nah fi'il amr là hijaratan nih khabar nih ya wawun jamaah nan ha kayak fa isim isim kana Nah, jeung menyahkan galak fi'il kana wa akhwatuha ni madi kau nya amal, mudhari kau amal, amar kau amal juga, masdar isim fa'il amal juga. Wa tusta'malu hadhil af'al, af'al kitan kana wa akhwatuha na. Hadhil af'al tamah. Hakim mana tamah mustalniyah anil khabar. Nyu tam bạch bớt hajat na khabar oh, yu tamah na na. wa in kana zu usra kana này dù này hậu yêu lệ pha e liên này vẫn vâng, nó khập kana hậu pin này thì gạ pin này cả mừng mừng từ thập bằng nah mustariyah này yêu dạo khập đó cái này từ gạ cái này này này cái này yệp yệp yệp cái này này này cái này thì là kana zaitun na chỉ hàn này na chỉ này, này nên bỏ cái cana này isem cái à học à z cái e, isem isem cana rồi nào na chỉ nó khập bớt cana chứng bỏ cái cana này cana nó nhầm tờ tua cana này là cái cana này cana và akwa tu hai nhầm tờ tua thì sao như yêu cana na kỳ so na kỳ so thì tôi yêu cana tam mà hả cái cana tam mà này musta ni ya nak khabar ni ya bu khabar ro kana na ke sah ya ka tu ya le kana zaitun najihan này na cái sao hay này cái cana na cái sao nhu đi vật chép hô hô isim khabar bằng gì na cái sao nè ừ. vật chép hô ta má nó nhu ya bu khabar đó mình do cả ayat Quran wa in kana zu usratin wa in kana wa in kana zu này usratin ini. Nah, wa in kana zu usratin. Kana nó yêu na tam mà pini bo bo bo khabar na cái hôm này. Nè. Bo khabar cái hôm này. Dù Zu ni Asrah ni yuni mutafun ilai mình. Ho khabar này. Kana yêu na tam mà. Hay biết là na tam mà nhập cái mana cái nhập cái mana ha sola. na tam mà nó na tam mà nó nhập cái mana ni ha sola chừng chỉ lang pin ấy ờ, hai pin lên cana tam á thì hôm nay isim cana khỏi với cana ở pin ấy chạy yêu erop yêu cái yêu pha elia sebab cana tam mà cái do là cana pin ấy như vậy mình là ha so là bó sức cả chỉ tắt tiệt hai thầy này hai thầy mình tùm bộ thế này này, chừng pin ấy thì khen biết là cana nhìn ta thua na cái số cana dạy tuần na na na chỉ hẳn dạ ta hù isim khỏi bằng gì Kanatamah ni mustang dia han khabar nyu chang khabar đâu. Roh nyu ni pe mana ha sola. Wa in kana zu usratin. Ni ni wa in kana pi ni ni. Mana ke ni? Wa in ha sola. Chừng ấy. Chừng zu pi ni ni. Fa'il. Chừng ấy. Giờ dạ là chữ Arab. Thì là cana pin ni là kana du, Tama Zu Fael Tengok Kaya nyuhu khabar tau Chừng pin ý ờ, công trở lại và tôi mà sta'malu hadhil af'al tamma mustaghniyah anil khabar. Này Ini ừ. banyak. này bỏ rồi in hasala bỏ rồi ta cái này này này bỏ cái ấy và in hasala ok này này ấy và in hasala và in cái này kanene và in hasala chừng Arab bị cái này zu nữa Arab phải Soalnya nak kamah jeng tak jeng nem ta tua kana wa akhwatuha nem ta nakisoh tamah. Nakisoh nem ya bu. Astagfirullah. Ya, ya, ya, eh, Oke. Okay. sama ini Hah? ឧទាហរណ៍សាមញ្ញធម្មតាដែរពាក្យធម្មតាបាក់តាមមកហើយការនៅតាមមកឧទាហរណ៍ធម្មតាហ្នឹងឯងបាទការពីខែពីនេះពីខែមកសុទ្ធពីកាណាពីមណាហោសាឡានេះនេះនេះអមមហាសាឡានេះមហាសាឡាវ៉ៃអិនកាណាស៊ូអ៊ុសរតិនអៃវ៉ៃអិនហាសាឡាស៊ូអ៊ុសរតិនណាណាហ្នឹងឯងវ៉ៃមណាសាឡាហ៎ Fa subhanallah hina tumsun ni. Na kisah kan ni. Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Ni. Bo isim amsa ke. Tumsun ni mana kalimat amsa ni. Wa pun jamaah ni ya ni. Thì yêu isim mabin ni thì Arab thì yêu fa'il ya. Kayo nyo tamah. Rồi nào tusbihun wa pun jamaah ni fa'il ke. Này aina hina tadkhulun fi sobah wahina tadkhulul fil masa bini như tệ tòng sarau habila amsa amsa này từ từ lang là uh, ờ, ataupun osbaha ataupun bana otha ke mana temu waktu amsayna jadi takhalna fi waqtin masa asbahna takhalna fi waqti sabah mana như nan hoke lekum subona ta bi khair asbahta khairan hatta waqtu subuh hong sem kau à, nếu bon có như là này hay na tắt khulun phi soba và hay na tập tắt khulun phi masa tên à, đấy asa bahasa gặp này bazan hang hong ala như vậy mà na bahron bahron này xây à, bây giờ cái habis cale abhara ni tamag say ini như yêu là cái mà, anh kalima fi ako nyu wazan afala nya pe mana tamag tamag Lo bang praga yang baca pada ini klien cái cái gì haji benar eh, kaifa cái eh, kaifa yusbih al-am kaifa cái al-am <laughs> kaifa yusbih al cái yusbih haliyan oh asbaha ni bagaimana jeng bagaimana ah. asbaha ni bagaimana sara hasa ni bagaimana tukum sub hasa ah bagaimana sara aja nih asbahta mudir isan mudir isan ah. asbaha zaitun mudir isan À? À, cái này này mình jengenan asa này asbahanya pemenang temak waktu subuh nih jeng pini ini kan hal ini tamah ini amsan ini fa subhanallah hina tumsun vawul jama'ah ini fa'il wa hina tusbihun vawul jama'an fa'il hau hau khabar đâu đó nào illa zala wa fati'a wa laysa fa innaha mulazimah lin naqs kana wa akhwatuha nó tông pi nhau nên và đau tam má ta na kỳ lực lên ta Claufieli như đi mùa la giờ mà nạc thì sao bằng nhiên là Clau này thì xa nhú thì xa nhú cái mùa la giờ mà lên nọc đấy Claufieli này mùa la giờ mà mùa la giờ mà lên lên nọc mà này nạc thì sao nó nè ta Clau à cái thì xa nhú cái già là thì tua Fatia Cloud Laisa Manekana wa akhwatuha nan dai mustam mahai nakisahai tapi cloud fi'li mà chép dạo nakisah mà hotam ma chỉ ngô ô ta hỏi chỉ gọi lại mazala mazala zaitun nasiton ô ta hỏi này nè, ma fatia zaitun nasiton laisa zaitun nè nè nasi nasitan bởi nhu đi vừa chép cho na cái sao mọi người ta xem nhú ta khập bợt nhú ta xem nhú khập bợt nhú ta xem nhú khập bợt nhú chừng na cái sao chừng ồ lúc nế máy Thập băng ở bao nhiêu nè ma ra là giày tôn thập băng ở bao nhiêu lấy xa giày tôn pha a giày tôn thập băng nế có nghĩa là ờ, illa ra là bỏ pha tê á lấy xa phải in hamola zama mà lần ok ok khasa is này bà khasa is ờ, khasa is kana khasa is thì lan lên bức bị xe hay không bút bút bị xe ទៅកាណាហើយព្រៀនលេខជាលេខខសអ៊ីស្កាណាហូតកាណាមិនហូកាងកាយហូអហ្វេតកាយហូអអឺមិនគេហើករណីពិសេសទៅកាណាហើយព្រៀនលេខជាលេខករណីពិសេសកាណាមិនហូកាយមិនកាណាហូអូអូគេវតតសុកាណានេះពិសេសកាណាមិនខុសសម្រាប់កាណា bijawazi ziyadatiha bisyatti an takuna bi lafzin mati wa an takuna fi hasbin kalam nahwu ma kana ahsana zaitan mana bupi saya khas sembab kana ini harus ziyadatiha ha ini kana ini ziarahnya jeng ha ziyaratnya tem itu dalam jumlah jeng ha uh, nilai jawaz jawazu ziyadah kana ni hakim nương tí xá sadat tí xá ma thì lafzul ma thì lafzul ma thì sadat tí toa أن تكون في حسب الكلام حسب الكلام في وسط كلام ليس في الأول ولا في الأخير لكن في أول في أخير أو في وسط كلام أوكي حسب في حسب الكلام حسب وسطنا Hasbi ni maknanya wasat. Fi wasat al-kalam. Chừng. Ô thôi thì gọi lại. Ma kana ahsana zaitan. Ma ahsana zaitan. Này này ma ahsana zaitan. Ah, ni ya uslub ke pini ni. Uslub ta'ajubiyah biar ke. Jeng mana ya ke ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah mubtada. Arab ma ta'ajubiyah mubtada. Ahsan ni fi'lun madhi. Tuana wa fa'iluhu Tamirun mustatirun mustamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa pronoun zaitani maf'ul bihi tên ghé ni yêu ta chụp nè bini kota ờ, balai wabi jawaz ziyadatiha hakik ziyadah kana bisatti không syarat antakun hakik takun bini ni ha kana isim nè nè antakun kana nè bi lafzin mati thì tisa titoa wa anta kun kananan fi fi hasbin kalam thế giờ pin này kana à, ma kana này này niri khoso is kana này piche kana pin này kana này kana zia zia ta hay này này bớt đây như zia zia ta bao cái zia ta thì tisa kana là ma tí một thọ đấy này mà thì thì tua to wasat kalam tên ghé chừng pin này kana này kana za ita hết này kana pin này yêu lệ kana za ita kana za ita la amal laha Plona wujuduha wujuduha ka adamiha. Hau nhung hau ao cho khả bên. Cái là tên là ratnya thêm kana mai thì antara cái thì antara ma ta chụp không phải ta chụp ta thêm cái ờ, ô ta ho lại mốc ta ta bớt gầy từ gạ mốc ta ta bớt dày tốn na chỉ hơn dày tốn Arab chừng cái mốc ta ta na chỉ hơn bớt vậy đấy này dày tốn mốc ta ta Najihon Khabar vị ni ni thêm na mai chừng dày tốn kana na chỉ hồn vì ni na có nghĩa là là amal giả ita la cả wujuduha ka'atamiha hầu nhu hộ ô jumlah mana to yêu công nhu hôm ta ít ittipol to làm jumlah mana nè ô nè chừng gì mata mata mata yêu lệ mata uh, ờ, tuja tukana o ta ya che chumno asanang sapang mata tuja tukana o te o tawan mata takun kana zaita okay jadi ada chumno le mata mata takunu kana zaita này chạy chạy xung đôi này cái trường hợp là iza và có at và có at ca na nó nó nè tay na say ai ni mutala gì mày mutala gì mày bay na say en mutala gì mày ô thôi cho cái thứ gạt mốt tờ khập hơn cái này nè mốt tờ khập hơn cái này bao giờ gạt cái này này dày tốn na chỉ hơn đây nè say tôi một tờ tháng không phải say em la một tờ la gì bên mi hôm một tờ tháng không có bớt mà hôm một tờ tháng nhất ta không có bớt mi không có nhất ta không hôm một tờ tháng mi ni tây nó say En một tờ la gì bên này vì ní cũng thêm cana chừng này vì ní cũng thêm cana chừng này cana chừng này cana dày tuấn na chỉ hôn nhiều công nhá erop dày tuấn một tờ tháng na chỉ hôn học bật nhiều công cái giờ là cana như tầm mơ nhiều nhiều cái tạ thiết kia ô sao hôm về cái săn về etipol kia ô sao chừng ờ, cái cái pay ờ, nó say en một tờ là gì mấy nè nè giờ nè xa cái mà ta chụp không phải ta chụp này, một tờ là gì mấy mấy giờ nấy giờ giờ tôi giờ bị cả nè mà mà ta chụp bây giờ nấy không phải ta chụp ý tụi say en một tờ là gì mấy mấy giờ không nè cả mong chừng chừng như ta chụp chừng giờ là asana dạy tuần hôm mà ông có chừng ta chụp chừng hôm mà bảo hôm nè chụp bữa chừng giờ cả một một tờ tà nó không một tờ tà không có bữa đâu chừng không có bớt không một tờ ta ở trên ní con lại thua say em một tờ là gì mền bị ní con lại thêm cana chừng ní thêm đấy à ờ, nè nè à thua khác ngang thì phải phải biết tao một cái đơn đi ông cái cái thua say em một tờ là gì mền à à vậy cái say em một tờ là gì mền nó cái đơn thua nữa chừng ní con tờ lại và ta ta số ca bidawa ziyadatiha ay ziyada kana bisati antakuna bisati antakuna kana này bị lọc dần mò tí giờ là pini lọc mà thì này giờ là chạy pini mà tỏ đấy chứng ngon này chạy nhà cô đu chứng ngon này được nghe chạy cái gai mà thì chứng ngon giờ năm cái pini này kana chạy nhà cô đu chứng ngon gai cái gai mừng mà thì chứng ngon bỏ ra bị lọc dần mò tí và antakun phi hashfun kalam cả hả cek mana baik ya kela harus cek không cek ô không có thêm ta thêm tôi gạ thăm na đi tìm ta cek ô không tìm tôi gạ thăm na tìm ta cek ô không tapi ta ta à, à, tôi sĩ tôi kiếm ta gặp như cek gọi ta nhìn ta hầu với lại harus bố với lại harus này đi ok bảo cek cek harus khen cek có cek ô không để cek ô có giáo cek có giáo hay là nè nè họ bọn vâng, nó mà nãy nhau prem này bọn nhau amal à là hả vô chu thôi cả à tại hầu nhau hăng hầu o vô cậu ok này ploy á thì mơ thì cái này thì tua khảo sát khasa iskana ờ, tuổi chạy lịch xa nó thì sam cái này ờ, nè cái này thì xa cái này nè Pijawas eh, zia bijawas ziyadatiha sana ditua ya nah seneng pan ini nih dituanin Watak watak tosu pofael oke tosu eh, kana ha kana watak tosu kana tuh nan pohon itu pak jumlah ya watak tosu watak tosu kana oke watak tosu kana di saat ya ya kasaih kanana kasaih kana di sana jelek jawas iya ada kana loh ya di watak tasu nih tak tasu kana nana ya. tasu kana bi jawaz hasfiha ma asmiha wa ibqa khabariha nih watak tasu kana aidan bi jawazi hasfiha مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك كثير بعد لو وإن الشطيتين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وقولهم الناس مأذيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ខានខាឡាមនុស្សមកខសអ៊ីពុពិសេសកាណានញូនហារូសហាហ្សាញូហាហ្សាញូប្លោះហាហ្សាអ៊ីសិនញូកា wa ibqa khabariha to ta khabar nyumen bina wa zalik wa zalik al hajnana kasirun lo pen ah, hatai meng laut in setia dituane ah, takhtasu kana bi jawazi ngko ditua bi jawazi haifu haifu ke haifu ha wa và Wa ma'asmiha hasbuha. Nih. Hasbuha ma'asmiha. nè Kana kak. Wa ibqa khabaruha men Wa ibqa khabariha. Betul. Ba'da wa dhalik ba'da ki. Wa dhalik ba'da tua. Ba'da ba'danin. Bisa lau setia lau asatiyah nih oke okay. ditoa n asatiyah hmm, n satiyah ya kaulihi sallallahu alaihi wasallam nabi lah eltamis nih nih tamis walau nih walau taman men hadid. Nah, men hadid. Nih. Khataman nih. kabar dia nih. Oh kana, oh isim kana. <laughs> nih bini, bini ya kau tak lagi buat takhtasu ay kana aidan bidawa hasfiha. Hasfi kana ya ma ismiha ga. Wa ibqa khabaraha. Tuh khabar nih. Walau khataman nih. Lu na biha ambiha ini nih. balighu anni walau ayah ayah nó cover bố isim kana hàng kana hà giàu bố tặc thiên như là phở eltamis walau kana ta kana tini multamas nih multamasu ni isimnya nih dahaga sahabat kelekah lah hulu kah oh nabi lah eltamis tuah be hư usaha chìm te be hư walau kana walaupun bu chìm tuah nan apoh gah sai cái đấy ừ. montamash ni để thà chỉ công ngang tua nó nên chừng cana ni mà dù montamash ni isim cana như này isim cana như này mặc dù này ừ. đó là khá taman ni khabar cana à, pini công là tahtasu cana bi jawaz hasfiha ma asmiha wa ibqa khabariha men, hatai tay mừng cái hai tay mừng lâu asatiyah tên nghe chừng pin này gạ ca na này ừ. vì thế bọn gặp dạy lô này hà giao lô nó bắt đầu dạy cái này bắt liệt của anh đi vào lâu ai vậy ừ, lô walau ka el tamis walau kana al multamas khataman min hadid tên là tên cái chừng kana hazaf isim kana có hazaf không តកនេះតកទៅខបកាណាមែននេះខតាម៉ាន់នេះអូខេណានហតៃតែនណាផ្លោះយ៉ាអាណានហតៃមងឡៅសតិយ៉ាហតៃមអិនសតិយ៉ានេះនេះអឺវតខតសុអៃដនប៊ីជាវ៉ាហាសបខបរីហាម៉ាអិស្មីហាអ وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد Ini takdir walau kana al multamasu khataman min hadid. Wa qaulihim wa qauli Arab nih. Annas matziyun bi a'malihim. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya bini ya, ya tablo ko kan nih. Annas matziyun bi a'malihim. Nusia ni kan pakai pelasan, pakai pahla tuy hong bunga kong nyu. In khairan. Bok anh khai ran này với vâng, cái hai cái tiếng ngạ về tiếng khai ran bị này đi à in ca na ca na kia kệ tiếng khai ai làm tiếng cái khabar ca na vậy này sạt ran khabar ca na vậy này rồi bỏ khạc ca na hàng isem nhiều kia, ha in ca na amal không ta vậy in sạt ran này này in sạt ran annas matziyun bi amalihim và nó in in khayran là cái in khayran này fa khayran và nó và in sarran fa sarran này này bỏ cái bỏ chừng tắc thiết này khay khayran này kia đi khabar kana như này khabar kana sarran này khabar na bo isem bo kana ke bo isem yo ke an na mat ji yun pe a ma le hem lo anh bo cái ha hả anh khay ran ha vậy ya bên lộc ngọn này các bên nhầm lộ chứ anh na mặt ji yun bị a ma le anh khay ran này, anh kana tất cả kana anh kana amaluhum khayran fa khayrun ហើយខោរឿងខោកិនពីទីបែមយ៉ាវេអិនហើយគេវេអិនកាណាអាម៉ាលីហ៊ីមសរ៉ាន់ហ្វាសរ៉ាន់តែមើលជាងពីនេះកាណានេះម៉ាហ្ស៊ូនេះអ៊ីស៊ីមកាណានេះក៏ម៉ាហ្ស៊ូហើយនេះអ៊ីស៊ីមកាណានេះម៉ាហ្ស៊ូកាណានេះក៏ម៉ាហ្ស៊ូហើយជាងពីនេះយកកាណានេះម៉ាហ្ស៊ូអ៊ីស៊ីមកាណានេះក៏ម៉ាហ្ស៊ូហើយតោះតខបឺតនេះ ណាពីនេះកំពោះតាប់ឡៃវតខតសុអៃតានប៊ីជវ៉ាជីហាស្វីហាម៉ាអស្មីហាវេបកាខបរីហាវហ្សាលិកស៊ីតបតាឡៅវ៉ាអិនអស្តយាតេនកកោលីសលឡោះអាឡៃវសាឡាំអិនតាមីហវឡៅកានវឡៅខាតមិនមិនហាទីតវកោលីហមអានណៃមតស៊ីយូនប៊ីអាម៉ាលីហមអិនខៃរ៉ានហ្វាខៃរវអិនឆារ៉ានហ្វាឆារតួពីហេណាពិសេសទីតួទីក្លៅនេះនៅមួយពិសេសកាណាកើតនេះហឹមទៅកាកាមេរ៉ាមកតបនេះ mỗi hình nhận lột, lột nè ok chừng chạy được láo vòi tắc tắc số hả kia bà tắc tắc số nè. à bà tắc tắc số ca nè bà tắc tắc số ca nè hả kia bà tắc tắc số và ni wa takhtassu tana bi jawazi hasbi nuni mudari'iha an matzum illam yaliha sakin wala tamiru nasbin muttasilun biha trang chỉ sau đó thì cloud này này thì cloud wa takhtassu takhtassu kia nan takhtassu kana nan ok bi jawazi بجواز حذف نون حذف نون ghế حذف نون كانا nó nè حذف نون كانا à. hà نون كانا حذف nhô ghế سرط نساء nhô à, mutore kana nó mutore kana nó xa syarat disa syarat ditua tanana dấu al majzum serat tiklaw lam yaliha sakin lam yali lam yali kana nó sa kinh. sakin tipa wala tomir tipa wala và wala domir nos domir nos kena muttasil biha nih pini tekan biala taktasu kanan bikawai hasbu nun kanan ini kanan ini kalau bi nun ini harus hazab nãy nana iya bu chăm bố thì yêu lại khó soi ít ca nà cũng bị xe từ ca nà dẹp cái kalima thờ bà này hà giao bà với chứ gọi sao tới ai cái Do ừ. kalima fataha hazaf ha ni bơ chứng. Điều kia cái do lại ha hằng phá ni huruf asal tega kalimah. Tengge. Do nang cái kana ni, do cái chừng hazaf như chừng. Sedangkan yo ni huruf asal. Tengge. Ờ, ni pi ni còn khăn bia ni pu pi xe hình nhau này. Ờ, mà tắc tắc số kana bị jawas hasfunun nun kana ni ni nun ni ni. Ờ. Tisarat tisanya motore. Kan dia pakai kanan motore. Sarat titua kanan kan mặt zoom. Ta ambil jazam to talau nhau. Thì cloud betop ang kanan na ataupun top ang nun ini husatin no. Đang xếp kali bagaimana? Tuan nào, tuan biết nó sắp cầm ang kana ok. Đó. Chừng thì sao motore. Motore kanan motore matzumจึงจะมิซาลัมวะลัมอากูบากียาอัลลอฮ์ละอัลลอฮ์ละมัดยามกันละอัลลอฮ์ละกุรอานจิริเตอร์มึงกึ่งมัดยามละวะลัมวะลัมฮะเกอากุนนี่นี่กะบุ่มเกวะลัมอากูบากียา walam aku bagian ya nang ke oh. walam aku ini nih ini walam aku nih jadi ya genap syarat nyona tiyah lek gai mungket an bela ibal akunnya nih walam akun walam akun bagi ya dia eh nih kau maksud deh ini hazah nun ini nun ini nih walam aku boh nun hazah nun ini dan iya ya ya ya syaratnya kah hazah nun karena syarat bisa mutore akun nih mutore phen fan motor rek biar aku nu ni aku nu đây dah salam mai ting pat akun phen fan một tòa rek việc ke mắt zoom ta talau như này làm mắt zoom bị làm biar ke syarat ti sa hau motor rek syarat ti tua mắt zoom hậu nhớ ya syarat ti lâu lam yali kana na sakin hatai musana kana ni hu sakin nu ni bagi ya ni pi harokah để lại le sakin hu hazaf jingo Giao ca Allah la lam yakunil lazina kafaru lam yakunil lazina ka nini nanu nini ho hazak ching ok yaw ke kata lah taim nyuni sakin tene ni hazak ching ok ni tapi pini desa walam aku bagi ya taim nyu sakin no mutaharrik oleh nah hazak ching ching syarat desa mutore ya aku titua majzum ya thì clau lam yali pa ta ha pa ta kana ni sakin ho sakin o tem nghe syarat thì pa wala tomi wala tomit nos muttasil yeh là tomit nos muttasil chừng ô oh, yeh là hà mới cầm như chừng ô ta họ thì gọi là lắm lắm lắm a hù chừng này lắm này lắm akun côn hù chừng yeh là từ hà giao nu này chừng ô này này này cái do lệ tomit này này tomit nos muttasil bị hà bị cana này lắm akun côn hù chừng yeh là từ cái lắm aku hu chứng ô lam aku hu chứng ô lam aku hu chứng ô hà giang nun pini chứng ô yêu và chép kiện hồn. yêu kia cái do lại thổi miệng nó mất ta sẽ bị cà nà thấy mấy tên pini cái bố nà pi lại nà lại nà pi lại bố này in ya kun hu à nà lại in ya kun hu falan tusallit alaik cái in yakunhu falan tusallat alaihi ini Nabi la Nabi la ke in yakunhu ini yakunhu ya ya kunhu yakunhu falan tusallat alaihi falan tusallat alaihi falan tusal tusallata alaihi nih Wah Nabi Mbiapin ini nih ya kun hu ni ya pini tôi tu tu ya pini set pini ni ya dạ, con hồ ni thì ya ya kun ni phải em một tore ya ke hau kena pasal syarat ya kun ni majzum ya ke kayo le en ni ni tu syarat ya ke lâm yali ờ, uh, kana sakin hadainya hu sakin oh bagai tetapi gang syarat tipa ni ni đây sao tôi biết nó sắp cầm nhiều nữa đi đi hù nữa đi chừng pin đi in ya kun hồ chừng ya là hà giàu luôn thì lại in ya cô hồ chừng ô tên nghe cái do cái cái do thổi mịt nó một ta sẽ cầm nhiều tên nghe nia tí na pi na pi lệ in ya kun hồ falan tu salat alaihi na pi lệ ya lại nhu nên chỉ tật chal pia hầu qua sa tông ta nhau na pi biang sa pat anh ก็ยอฮือเนี่ยเขาอยากปอตักตีไปเฮตอมตาโยในปีเอชามันตรงตอมตาโยจึงเอ็นยากุนหูนี่นี่ถึงเนี้ยจึงตะเมียกันนี่ตะเมียนาซับมุตสินบิฮะจึงยกนับสระดอ๋อจึงหูฮาซาจึงอ๋อถึงเนี้ยจึงฮาซาหน้านูนกานานี่ตาสระที่ซามุตอเร่เจ้าอาคนนี่มุตอเร่มัดซูมลำตะเมือมามัดซูมเฮาลำยาลีกานาซาเกนฮาไตมึง kafa ta bah tai mang nun hau sa ke no mota harik nam lama kon bagi ya plah tai mang nan hau ke hau ta mit na sap kam nyu o tem nghe chừng cái nó ba sarat này chừng hà ru ha chừng hà daf chừng tem mana chừng ibaratnya wa tahtassu ke wa tahtassu kana bi jawaji hasti nun nun mutori iha ha ha nam lai ni kana nun mutori iha al matzum tua illam yaliha ha ni ke ni kana ataupun nun aja nih sakin wala tomit nasbin muttasilun biha chừng từ nắp bạ sẽ đã nắn hà giáo và chừng hà giáo nun chừng Ya itu tuh iya nih. nah wo misal, nih misal jaga makan nih. Walam aku bagiya. Oke, walam aku bagiya. lelup nih coba. Walam aku bagiya. Walam aku bagiya. Nih walam walam aku nih. Walam aku bagiya. Nih. Boleh genap serat kan ini? Eh? chừng giá là cái gai mong cốt a nó nó cái ek lại vừa lăm à côn và ghi à giá là cái gai mong cốt a chỉ chạy nùn hầu ừ. tê tụm nhớ lăm lăm à côn một tờ đi sẵn áo cần của hầu cái lăm à côn là một cái lăm à cu có hầu cái một cái lăm dày tuấn ở lại dày tuấn lăm à, tụm à, lăm giá côn cả hầu lam yakun mutardisan zenakan kuo prana zaitun lam okay yaku kahu mutardisan kahu nghĩa thông ra cái về chỉ đi kahu đi kahu xong khăn cái nắp sắp thì hai ra khâu chứ ở trong lấy ai chặt Quran cho bay lên đi từng đấy gang <laughs> thông thế là hơi thông rồi Cốt <laughs> Quran nó bảo là lam aku bagi ya, vậy là cái một Quran thì ẹc lại và lam akon bagiya hotung tua tua nó jauh ni ya ni lam ya kon kau lam ya ku kau tên mấy tên mấy này lam oleh lam akon motor risan này lam akon motor risan kau kan ku kau atau lam aku lam aku motor risan không cho cậu ông tôi đơn dài ở <laughs> bây giờ mà cái đa ok ni hay sao cả và la ta cô phi tời kinh la này là na hiya hiya ni ta cù ok bo lên nùn hồn hồn lại giờ là cái gai phun án thì tiện nùn hầu và la ta cun và à, và la ta cun phi tời kinh giờ là cái gai phun án nữa nè à, chỉ tiện nùn chừng làm án lố là Quran án lố bao nhiêu lố bao nhiêu làm cô làm mấy wa in takun hasanan wa in takun hasana wa in takun hasana như cái nắp xe nóc sarat ka mutore matzum lam taliha sakin uh, la tomit nas mutasil biha kenapa syarat begini intakun hasanah chứng giác là cái gai một cột án thì lại anh ta anh ta còn cả hầu thế này anh ta còn tìm đến hết bó làm sao đó man cái này ya này ya, bunayya innaha in taku hasanah này này <laughs> ok vậy nè chừng cái nắp sarat bao nhiêu nè chừng tê tê khen khen thập cân sarat nó yết ní thập thắp cơn cân sarat này ô à con ní một tỏ rẻ ta này ô mặt zoom thì con này làm này hồ hà tài nhiêu kênh xa kênh ô

nang khasa kana nang kele kana hau gang hau ona Baik. Al huruf al musabbaha bilaisa. Faslun wa amman huruf al musabbaha bilaisa fa arba'ah ma wala wa in walata. Tayo seh taklik kasin haset nana al huruf nih ini. Maudu'nya nyulai al huruf al-musabbaha bi laisa musabbaha pen gege fin nafyi fin nafyi wal amal huruf công nhiều dao lay lay xa penga mana dan penga amal mana có dao lay xa amal có dao lay xa rồi Laisa thì các em bây giờ Laisa dày tốn Na chỉ hàn rồi ghê Huruf musabbah bi Laisa giao kama Ma Zaitan ha hết ma dày tốn không tôi buồn gặp lộ hả dày tốn Na chỉ han Ma tốn Na chỉ hàn. Nia có nghĩa là al huru al musabbaha bi laysa fin nafyi wal ma'na fin nafyi là laysa này nafi vậy cái họ ma này nafi cái này có musabbaha fin nafyi này laysa zaitun na jahan dễ nó cần họ cần hỗ nó hỗ trợ chơi yêu ma zaitun na jahan dễ nó hỗ trợ chơi yêu giao cậu mà là nafi yêu cậu cái này con nạn tòa tòa này nafi yêu cậu thấy không amal ini amal ini laisa ini rofo isim nasab khabar Nih rofo isim nasab khabar tahu nggak ya. ko rofo isim nasab khabar nih. Nih ya cũng kong là al huru al musabbah bi laisa ini nafji ini nafji ini wal wal makna dan ini lah À, nafsi jumpai mana nafi jaka ya mana rofo nasab rofo nasab jaka Ta'liq pilihan al-huruful musabbah bilaisa fin nafji wal amal. Logat misana nabi senang senang na nah. Faslun wa ammal huruf an musabbah bilaisa fa arba'ah tapa. Disanya ma la in la ta. Kan kena bini na bini na ma ni ma nafiyah na. La ko nafiyah kayak ini. Hmm. Ini ko nafiyah na hukan in jahlah oh, ona, in satiyah ona. Oh, nó tomluyna đi, bo từ từ khai lại phân nắp gì văn mạng nà ni à xin đã bo lại en mi là là là là dài lại cái đó chừng la ta đấy na phi tông pi mà nó ta bỏ có na phi tông pi ma có na phi ya la có na phi ya en có na phi ya la ta có na phi ya tụi bo lại en là dài lại en là lại ok chừng pa na huru musabah bilasa kenal yang namanya ma la ta, ma la la ta in ma la la ta in ma la la ta in nah, ma la la ta in kenanya mà forum sắp hà ma la la ta in mà lại mươn bằng hợp lâu bằng ma la la ta in ma la hmm. la ta in la oke ok ma al musabbah bilaisa nih fi an-nafyi wal amal kong jikhan tadi nang mana nhiều nhiều giao cậu ông lấy xá bên cả mà ná như bên mà ná phí bên cả amal như na như đó phó isim tan na sắp cả bờ fa amma ma fa amma ma fa ta malu amala laisa entan hijaziyin bisatti bisatti tôi cái cái xem này tạ ly cái xét phát âm mà mà tệ na phía hai họ nhầm lộ phát âm mà mà ăn na phía tạ ly lệ ăn na phía ok là nhầm lộ cho nó phát âm mà mà mà cái đấy mà mặc thuật bên ini mà nó xâm lăn mà đấy làm bahasa Arab mà nó xâm lăn jenis ini xâm lăn jenis itu làm Quran con này ma mausula ma istifhamiyah ma satiyah ma mastariyah ma mubhamah មួយម៉ាពីនេះម៉ាណាហ្វីយ៉ាយើងម៉ាយកកនេះប្រប៉ាអពថគឺនៅឡាងគុតនៅឡាងអាទីបងបោះលេម៉ាឡាងឡាងលេហាគីគីតងពីបងជឹងนั่นจะไปจะไปลูกเขาแต่มันจะไปนะนะเขาเนี่ยฝ่ายตาตัวแต่นะทับปังกุนอาจึงว่าฟะอัมมามามานาฟิยะฟะตะมาลูอามัลไลซาอินตันฮิจาจีจีนมันก็ย่อก็บิละฮิจาจีจีนมันกองอามัลอยู่อิเลมาฮิจาจียะ Habis à, lepas ma, habis ni gì le ma. Ma hijaziyah hang tao pang je. Oh ma hijaziyah. À. Ya ma hijaziyah hang tao pang le ma này, oh amal amal Isa je. Tại do tao ngọc có bị là gái hô amal ma này. Bố tụi pa dù, tụi ta nói dù. Dù cái dù minan asma sittah được kìa. Dù minan asma as Dù sa cái dù cái. Dù sa cái dù cái. Dù to iya này nhưng ta nyemta qabilah ta'iyah ni amal dù như vậy mà nyepe mana isim mausul rồi ma này coi như yêu ma hijaziyah cái nhu ta nghề giống nữa nè à. chừng dù ta ý nó nhu về nam mà số như trong thì dù đi thì dù đi trong gạo dù đi từ bên này cái khen ma bên này này pha âm mà ma pha mà lo fa ta'malu amala laysa thì hijaziyyin di kabilah di sisi kabilah hijaz nan amali nyu ma ni nyu amal à laysa tapi hong syarat Syarat bisa Allah taktarin bi'in. Haki bofaen taktarin ke? Allah taktarin bi'in boh ke? Boh fa'er. Fa'er. Ma ke? Nan tuh fa'ernya boh. Allah taktarin manan bi'in. Gaya ka manan En haki taktarin haki kam gạo jui Nah, mereka ka haki syaratnya. Ah, mereka mereka makan enjoy. Ni surut surut surut surut amal ma ental hijaziyin ha hijaziyin thì xa nhau ni Allah Allah taqtarin nên lên gạ ma pi đi mong yên ni Allah taqtarin ma pi in mananya mereka mana cầm em rồi hay biến em mát từ từ chừng như từ âm lại, ô ta hoa trở lại cái này trở lại ma ma cái cái này nè ờ, ma dày tốn họ ma dày tốn na chứ hồn này ma dày tốn na chỉ hành được đấy nếu yêu cái giờ ừ, là Arab tháp bằng Arab các chẳng gì là ma nó yêu ma cái na phía hi chờ gì manafiyah hijaziyah zaitun ke isim ke isim ma najihan ấy kia đó khabar khabar ma ha à, Arab ni nan boh yani tal Arab ni mangi dan ya ah đó nó thao như hai đó nó thao lại asal jumlah nên nó mốc tờ tạ bớt, tôi mình khen khan bên đây xa cả này ya tablau ka ma zaituna chỉ han đấy đấy asal jumlah ni jumlah pop tata khabar tapi ma pop à, tu na nawasih ni tu tupai na, nawasih tu wal juna nah asal jumlah ni mop tata khabar tapi ta kana tamau mai nào to to nó inna mơ mai mai to to zonna tamau mai mai to to la tamau mai mai tần cái tài cái chừng asal lu jumlah mop tata khabar dia lop ma pia thao lại zaitun mop tata na chỉ hơn khabar nah Trưng sarat tisa mani amal amal mani nyu amal laisa sarat tisa ni Allah taqtarin mani bi inni jahla ya ma ho enno ni amalnya ni jahla en temu mai ma enna ma en zaitun na chỉ hành từ chừng na chỉ hành nhé chừng ba ma zaitun na chỉ hôn vậy cái do ni tal amal nhé này ma zaitun na chỉ hồn tên nghe chừng erom cái này thao yên này hai bên in tâm ơn erom bị gai gà này chừng đi gà bệnh gà gà hai bên ma in dày tôn na chỉ hồn cái này nè ma dày tôn na chỉ hắn erom rồi vậy nè hai bên in mái à ma này từ à ma gì chừng erom ma này đi yêu này cái ma này này erom sa đời bằng cái ma này yêu ma cái ma na phi gia mình từ yêu ma hijaziya nhất từ amal ya tenge en tama mai en ni Arab những cái en ni en zaida kafa kafa na ki kafa anan amal mà anh nyu kha ma ni ke amal đi tên nghe tên á mà in dạy ta này cao pha này khả cao pha anh em amal nhất nè khả ma này tư về amal nhất này chừng dạy tôi nè đọc chừng kia cái tôi vai chung lạ sao thế chưa nữa hai mốc tờ tạ khọp hợp tôi chừng yêu xem khả ma khọp hợp mai cái do em ma ma chừng dày tuần pin ít cả gồm ghé chừng ghé một tờ tờ chừng na chỉ hơn đi em đọc chừng ghé khọp hợp tên nữa luôn cái này lâu quá này ok pin đi con lại sao đặt thì xa chui với cái ma nó cầm in nên là ma cầm in mà liền thì hội khen thật screen thì thật nó vậy là thật là lên lục lên lục nữa ok ok syarat tisa syarat itu wa alla yaktarin khabaruha bi illa nih Allah yaktarin khabaroha khabaruha bi illa hmm. itu dia nih ya, ya bisa kan ma zaitun hakikat nih najihan ma zaitun najihan erot ini nih ma ma nafiyah apa enggak ma nafiyah hijaziyah ya okay? kembloknya ma nafiyah hijaziyah zaitun isim ma na chỉ họ hắn khobot ma chừng nghĩa nè dòng cái này nghĩa nè cầm lỗ rồi vì sao thì tôi đấy Allah yaktarin khabaruha khabaru cái man hà hà này ma này Bố bốc khobot mà cái na chỉ hắn chui với cái khobot mà này na chỉ hắn đi cầm illa chui cầm như phật á ma dày tốn illa na chỉ hắn chứ chừng phải na chỉ han nha cái do là mà yam cani nè chừng phải mà dày thôn là cái là na chỉ hôn nha tên cái ya dạ là là tâm mà nhá erop thì phơi cả cái này erop rồi nhá nỉ chú nỉ nỉ à erop thì phơi cả nè bằng xa bằng xa mà cái na phìa hả à, sau cái لا à, cái dấu giấy zaitun Ai Rập cái zaitun dấu giấy zaitun một tờ tờ cái dấu hạt biến là như pal amal như talab nào nào jumlah asal như vậy một tờ tờ đó là ní nào chỉ hơn là chừng cái khabar là này giờ yêu huruf istisna nó nhưng tờ kia nhưng illa này atat istisna ataupun huruf istisna ya kak dan ini nah senang kau boleh jual nè bệnh bệnh gai ai rọc gai bệnh bệnh tâm hạ bệnh bệnh chu ai rọc ai rọc gai chừng cho bài hết pin nè giờ lên nè để sao tì tua sầm khát lắm không thế đi bỏ lại Allah lại và ma Muhammadun illa Rasulullah này ma sebab dia tong này Arab nah mà nè Istisna. Harfu istisna dan tapangi. Oke. Okay. Serat di tua, serat di tua ya. serat di klau. Ini semkan serat itu, semkan serat klau. Allah ketam khabaraha ala simiha. Ini ini. Allah ya khabaruha. Ha ini mana nah? Ala simiha alasmihana alasmaniya ngon iya mahasa ka kanila bal ma zaitun ma zaitun oke na jihan jeng erop jeng erop haploh ya jeng gelah ka ma ma nafiyah hijaziyah mumtaz zaitun isimna ma najah kapan ma jengga <laughs> ga apa magama Nafiyah Hijaziyah Chữ <laughs> Zaitun Isim Ma Najihan Khabar Ma Coba ya Bini Dan nih syaratnya Allah yataqaddam khabaruha ala ismiha. Bo khabar ma cái bini. À. Khen về cái najihan mới thộm ni chui nhìn. Ni ni. to cái nào chui ni ni. อัลลอฮฺจะตกตามข่าวบารุฮะอัลลอฮฺสิมฮะอิสิมอนอิสิมาอันข่าวบารมาเนี่ไปกับข่าวบารไม่ตอบปีนี้อยมานาจิฮันมานาจิฮอนมานาจิฮอนใจตุนไปกับมาเนี่เจจึงจุมลาเท่าไ้ต่อเตอนนี้ยังนี่จุมลาเผาเท่านี้สำหรับตักทีมนี่มาอย่างนี้จึงนี่จะลบน้ำเติมเยอะยะจึงเติมเยอะตุ่มนี้ยังนี่อ่าเยอะต่มนี้ยังนี่แต่เนี้ยนะบอกเลยอัลลอฮฺจะตกตามข่าวบารุฮะข่าวบารุมาเนี่ ala ismiha chừng cho thấy ma na chỉ hôn erop thảo ngại phải ma ma na chỉ hôn dày tồn erop như phải vợ à ma nắn erop thảo ma na fiya à na chỉ hôn à khabar muqaddam thêm muqaddam có hậu thêm có khoai khabar muqaddam mumtaz zaid à mubtada Ma'akhat. Tenang, hmm. eh, coba <laughs> ya kan? Kelawah ini coba ya. Oke, kelaw, serat tipa. semangat ini, semangat orang gak, ya, boleh jeng Cerat. kau semenan syaratnya ini. Oke. Wa alla yataqaddam ma'mul khabariha. Tipa, syarat tipa. Alla yataqaddam ma'mul khabariha ma'mul khabariha alasmiha alasmiha illa idza kana idza kana al ma'mul izakana kana al ma'mul zadfan au jarran zadfan au jarran wa majruran rồi điền đi sao sẽ đặt tí ba này ờ ô tô chỉ gạ là ờ cái này mà mà mà ta một cái mà dày tuấn mà dày tuấn a age lan việc ấy ma dày thun lan cho con như ma dày thun na chỉ han à? này vâng. tại vì vì sao này khăn khăn khăn vì sao thảo ma Arab cho con như na phía hijazia dày thun isem ma akilan khabar ma pini Allah yataqaddam ma'mul khabar ma nan ha ha ni ma alasmiha Yahla chile ma Và gặp bên ma To a ma ca Ma to a ma ca dày tốn a kỳ lần Ma to a ma ca dày tốn a kỳ lần Ô thò đó nè Từng chứ e đó E đó quá, e đó bị chuột đó Ma này Happy là chế chế To a ma ca dày tốn ní đi tưa a kỳ lăn như này giao từ tầm về na chỉ han cái này nó chính là bên đấy chính chỉ a kỳ lăn như này vì này nên là Allah yataqattam ma'mul jadi Arab kan ma ni ni cengke ni maf'ul bihi ya ni maf'ul bihi ya ni nah boy pini le cuy ya pakai ka ma'mul ni ni ma'mul ni ni ma'mul khabar kana ni ni akilun ni ni mananya ni maf'ul li akil ya ni Tem nggih như lại chui ờ, với cái mạng môn mạng môn cover đi cara cover đó đi chui cái mạng môn cover đi tọ tà lau thì isem ní isem nó đi ta ma mình tọ tà lau vậy nè chứng ồ giờ lại giờ này, ai đọc gì, ờ, dạy tôi nó mất ta ní đấy cover bây giờ giờ là một cái này cả hầu nì mai ó cả cả hậu ta mà có ma dạy tôi a kỳ lắm chừng ma na phía hay chạy chỉ dạy tôi isem ma a kỳ lắm cover ma hai pin lấy mỡ nì mai mỡ mạ mô lên mày tọt tàu thì isem nì ma mà nì nì tọt tàu dệt nì nì chứng erap gai vậy giờ ma na phi á ta a ma ca maf'ulun bihi li akil từng đấy dày tốn một tờ ta akil họ bật vậy giờ giờ khi chừng nhục tal amal cái do lại mạ mô lên tâm mà Nih makmul khabar ni bopi pa ibarat Allah có mạ yataqaddam ma'mul ni mạ ni ma'mul ni. มามูลเซมาฟูลเนาะนี่นี่นี่ก็ยานินอยู่อามัลตองกับนี่นี่นี่ก็ยาอามเอลเลยนี่ยามามูลเลยนี่ฮู้อามเอลเลยแต่ฮู้มามูลเนี่ฮู้อามเอลเลยบ่ปีนี้ท้าพังอิบารัตนี่ก็อัลลอฮ์ยึดกัดตามมามูลเลยนี่มามูลยึดกัดตามอัลลอฮ์ขับเบิร์ดมานี่ขับเบิร์ดด้วยนี่มามูลขับเบิร์ดฮะมามูลขับเบิร์ดมามูลนี่สำหรับขับเบิร์ดนี่เยอะไปเลย alasmiha ni isim ma ni ni tin ni tin hà ha tin jeung tapang ibarat jinan teu ni tapi pilih jengon ni pilih jengon ni ma ni tal ni pilih illa idza kana al ma'mun zarfan au jarran wa matmut majruran jeng hasil kayak tap khan ni pilih jengon ni jumlah ni jengon ni ya dạ, ma ni ya manafiyah ni teu jeung ziyah ni Pernah zaitun era mubtada akil akilun ni khabar. Sidak bih. Pak syaratnya. Itu dia misalnya jalan nih. al-mustawfiyah li surut nih. Ya. Nih ya, ya tablo mah. Fal mustawfiyah li surut. Mananya ke, misan kok genap syaratnya nih. Misal hmm. mustawfiyah li surut paham kan ini disebut kan ini paham ini. Mulai al mustawfiyah li Nah bu ma zaitun zahiban. Kong dilan kali ma zaitun najihan. Ma nafiyah ijaziyah zaitun isim ma zahiban Kabut ma. Ya kami sah juga le ma zaitun najihan aja. Ya. Dan ya, wa ka qaulihi ta'ala ma hadza basaran ma hijaziyah. Ma ni ya kompotun Quran lah ahli bulughah Hijaz ni. Jeung ieu ma hijaziyah Allah tun Quran tok ngok bahasa ke tok ngok lughah kabilah Hijaziyah ni. Ma hadza basaran ma hijaziyah. Nafiyah hijaziyah hadza isim ma basaran khabar ma ma hunna ummahatihim ma nafiyah hijaziyah hunna isim ma ummahatihim khabar ma oke okay. nan mustafiyah surutna oke okay. yah lại fa in iktaranat bi in fa in iktaranat hakik iktaranat nah haki uh, eh, fa'il ni boke ma oke okay. ma nana fa in iktaranat ma bi in batola amoluha okay batola amoluha nahvu yang tu ni ya chừng pini xe ma nó ektaranat ma phải en ektaranat ma bị en batola amoluha amolu kia ni hà ni amolu ma nè, này vụ ma en dày tuần cò imon, cũng từ gạm cái đến ma en dày tán dày tuần nào chỉ hơn một cái chừng ma này bà tao lấy này này bà tao là amoluha cái do cái cái do cầm en này À, ha chứng như na yama nafiya in zaita kafa anan amal một ta zaitun mình qaiman khabar Tem nghe? Wa kadzalik batala amaluha Syekh pinan hai. Khoi de wa kadzalik thao ka kia na wa kadzalik nan wa kadzalik ne batala amaluha ha cái amaluha na alman ma na Syekh pinan set. Ha. Wa kazalik batala amaluha ay amaluma. Nih. Wa kazalik batala amaluha amluma in iktarana khabaruha. Khabaruma nana bi illa nahwu wa ma muhammadun illa rasulullah. Quran này. Thêm về cái này là cái ma zaitun illa na chỉ hơn được ấy. Misal thì phải cái này nên nếu cậu yên misa nếu cậu ông ai rộng dâu hằng ayat Quran à, ờ, misa con thì lại ma dày tôn illa na chỉ hồn ayat Quran lại ma muhammad tôn illa Rasulullah ma ni ma thế na fiya muhammad tôn ừ. <laughs> một tờ tha ai biết là ya từ chừng ya một tờ tha rasuli khabar ha à, khabar một tờ tha illa huruf istisna cái này lấy thì tipekne yo le ye ni thapang ha ha thầy to bây giờ na ba yo wa kazalik ni wa kazalik patol ta amuluha cái này hỏi là wa ra thập ta bắt chạy ta liệt niệu thapang con wa kazalik batola amaluha amaluma ờ, wa kazalik batola amaluha yêu tôi này Wa kadzalik batala amaluha in taqaddama khabaruha ala ismiha. Nahwu ma qaimun zaitun. Tertib jumlahnya ma zaitun qaiman. Jahla ya khabar ini nih. Nhưng mà tolong isim bos nih. Wa kadzalik batala amaluha in taqaddama khabaruha nih qaimun nih. Ala ismiha zaitun bagi. Batala ya jeung i'rab lema nafiyah qaimun مبتدا خبر مقدم زيتون آخر từ chữ yêu isim ma khabar mai ừ nó xít cái cặp này cặp pi này pi pi à pi pi tầm này á ok pi cái này thì vậy thì gạ hôm tắt rồi từ tầm này này pi này này pi này là gạ từ khan hôm tắt rồi từ này này pi mge này là cái pi mge này này pi mge à này nè, ờ. bỏ cái au ta cập tama mạ mù lul khabar au ta cập tama mù lul khabar alas miha bên nào tun alas miha mạ mù khabar này ta cập tam alas miha ala isim la ha isim ma ờ, ta bên talik binan ta takot كما مأمول الخبر saya ini ta'liq leh alasmiha walaysa giọt phần walaysa bo bo isim laysa cái hàm pua lên lại tomit ya'utu ila aqrab maskur walaysa này này hả cái bo cái aqrab maskur ni ma'mul khabar đi tem đấy này laysa nó bo isim nhiều kìa Trẻ chuyện trình gan này ma'mul khabar đi au taqaddama ma'mulun khabar tên đấy walaysa hakik walaysa walaysa ma'mulun khabar là giọt phẳng walaysa xe nó là thạo tên nó walaysa ma'mulun khabar giọt phẳng nahbu ma ta'amaka zaitun akilun rồi này, này, pin imisa gì gạn cái này, này ma ta'amaka zaitun akilun au taqaddam ma'mulun khabar boh ma'mulun khabar ta'amaka wa laysa ma'mulun khabar giọt phần maka ken giọt đấy ken o Pernah ken majrur ken jaron wa majruran oke. Jeung nhau ni batala amaluha ye ni. Jeung ge. Jeung ma ni nafiya ta amaka ni maf'ul bihi wa huwa mutaf kaf mutafun ilai zaitun muqtada akilun khabar tem nghe ni je sarah kana ye fa in kana giọt phản ha bôi xem kana ke kana ma mu luôn khabar ga tu ô tha pang on phải nè nè fa in kana ma mu luôn khabar à, nè ye yêu xem cái nan xem lấy sa kana ye nan nè fa in kana giọt phản fa in kana ma mu luôn khabar nan giọt phản na bố vậy này ma endaka zaitun jalisan nih mulu khabarnya nih nih nih endaka nih Zat san bele Oke. ok au jaran wa majruran nahwu ma fitar zaitun jalisan nih ma fitar jaran wa majruran bele đấy lam yatul amaluha lam yatul amalu ma ma to amal yukong đang từ từ error wa banu tamim nih kabilah banu tamim nih nih la yu'milunaha ផងបើកបិលាបនុតាមីមិនញូហូឡៃម៉ានេះអាម៉ាល់ឡៃឆាអោទីនេះឡាយុមីលូណាឡាមយុលហានេះម៉ាយនេះតែងេះវ៉ាអិនអ៊ីស្តោហ្វាត់អស៊ូរូតវ៉ាឡាពូនកណប់សារ៉ាត់កណប់លក្ខណ្ឌក៏ដែរប៉ាសារ៉ាត់ក៏ដែរម៉ានាន់ទីហូអាម៉ាល់អាម៉ាល់ឡៃឆាអោតែងេះចឹងពីនេះនេះចម្លាស់នេះនេះ mane batola amaluha ya ni talia ni jumlah ni kayo le makmun yo kan sot o kan jet matru do jeng pini do fa in kana kan kong jela kana ke makmun khabar zot fan nahwa endaka ma endaka zaitun jalis jalisan jeng ni je makmun khabar ya ni zot ba ge fit tab jet matru jeng erop ma nafiyah hakika hijaziyah endaka ni zot makan ni bahwa mutakaf mutamulai plana pini Arab zaitun Arab ba isemma thamna jarisan sama kana ya ke jeung ma hotal amalnya o ke yo le ma'mun ni zat pini ya ke jeung ma ni tal amalnya ke le ma'mun ke zat o dan ne au jarran wa majruran au jarran ni au kana ma'mul khabar jarran wa majruran nahwu ma fi zaitun ờ, ma ni ma nafiyah hijaziyah fitani char wa majrur mà kia đi mạ môn đi này mạ môn giọt đi này ha tem nghe mạ môn đi này mạ môn li jalis đi đi ní mạ môn ta bên nhau đi chợt majrur mặt mà nó to amal yo công cái do lại mạ môn đi chợt vẫn majrur tem nghe chừng dày tuần Arab <laughs> chừng kia isma jalisan mà mà chừng tập như là phi thế nào ờ. Chừng tang kia tang gì pa à tang tin na on sala tang je pa mo tu thau na nya la al musabbaha bilaisa. là có to lu cái này tôi là là nhầm ta la phía lên chính nhầm ta la phía lên vợ ta chừng la nó chỉ nó thế vậy mình lớn lấy vậy bao coi tám gì tao cưng mà nói như thông khảo nè mỗi lần nó chỉ lại la ilaha chừng la ilaha illallah vậy la ilaha la ilahu chứng ổ shirik mới có <laughs> cái thầm đáo nè la ilaha illallah chừng lệ bài la ilahu illallah shirik mang gì cái giờ la na phía như như trong mà na như trong thì la na phi ya lên vọt ta, à. chẳng tên nào sao lại thì phải để lấy yêu la na phi ya lên chính để lấy yêu la na phi ya lên vọt ta, à. họ ờ, ừ. như xem khán luôn đi như thế thông không thì lang cột an là thì thế là phải họ ណាអញ្ចឹងទៅទើសទំនេះអឺ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك